Chào các bạn, chào các bạn đến với kênh Vinam Vlog. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thay cái lọc gió cho xe Honda Winner nha. Đây là lần thay thứ hai nha các bạn. Thì hiện tại xe mình đã đi được 20.000 rồi nha. Đây cái lọc gió, đây là cái lọc gió Honda chính hãng nha. Ngay cái chỗ tiêu chuẩn áp dụng ở trên cái góc tiêu chuẩn áp dụng thì có chữ Honda tem chìm nha các bạn. Mình sẽ đưa góc xéo cho các bạn xem nha nó. Thì ờ, cái lọc gió này là chúng ta thay thì cách 10.000 thì chúng ta thay một lần ở lần 1 thì mình thay là 11.000 km ở lần 2 thì mình xe mình đã đạt được 20.000 ờ, trên 100 km thì mình kể là cho nó 10.000 thì cách 10.000 thì chúng ta thay một lần nha đây đây là ở mặt trước nha các bạn đây ở mặt trước lọc gió ở mặt trước nha thì làm thế nào để biết ở mặt trước thì nó có để chữ là K56 chữ Honda nè đó thì ờ, còn ở mặt sau thì cũng ờ, rất là dễ biết luôn nha các bạn ở trên cái mí đằng sau chỗ ngón tay cái mình nè nó có mấy cái, cái dòng cái dòng ờ, xây cái dòng đồng hồ đó thì các bạn rất là dễ thấy mình sẽ quay lại quay ngược cái đầu lại cho các bạn xem nha thì mình sẽ quay lại đây nó có cái mấy cái dấu đồng hồ nè đây nó giống như là cái đồng hồ đó đây ba bốn cái đồng hồ thì chúng ta sẽ ấp xuống mặt dưới còn à, có chữ Honda thì chúng ta sẽ để ở mặt trên nha rất là dễ nhận biết luôn nha các bạn thì bây giờ mình sẽ à, tiến hành à, thay cái lọc gió nha mời các bạn theo dõi bây giờ mình sẽ à, tiến hành mở chìa khóa xe lên thì số km hiện tại mình đi là 20.160 km nha thì lần thứ nhất mình thay ở 11 ngàn lần thứ hai thì mình sẽ thay là 20 ngàn như vậy thì nó dễ nhớ hơn nha và bây giờ mình sẽ à, thay thì trước khi thay thì chúng ta mở cốp yên lên và mở ờ, bốn con ốc vị trí có bốn con ốc nha chúng ta xả ra từng con từng con trước và bây giờ mình sẽ tiếp à, con ốc thứ hai là do là cái mình quay video con buổi sáng thì mình sẽ bật đèn led lên để quay video nha thì các bạn cứ gỡ từng con đừng có giúp cho liền các bạn cứ đi yên đó sau khi mình gỡ đều bốn góc thì mình sẽ tiến hành gỡ cái bue lên và gỡ từng móc nha nha thì các bạn gọi cái đó là cái bue cũng đúng mà cái lọc gió cũng là nó luôn nha mình sẽ gỡ từng con ra chứ chúng ta không được giúp găng lần một nha gỡ cho nó đều hết sau khi chúng ta có xong thì chúng ta sẽ tiến hành ờ, tháo cái ờ, lọc gió ra nha ủa cái lọc gió đâu à thì ra là nó dính trên đây nha các bạn thì mình sẽ gỡ từ ngóc ra thì mình sẽ gửi từng ốc ra thì sẽ lặt lên cho các bạn xem nha dính ở trên đây luôn mình tưởng đâu nó mất thiêu luôn rồi thì mình sẽ gửi cho các bạn xem nha mình sẽ gửi từng ốc ra đây mình sẽ đặt lên cho các bạn xem đây gặp gió đây <laughs> mình tưởng nó mất tiêu rồi nha giờ nó dính mắc kẹt trên đây luôn thì mình sẽ bắt đầu gửi ra nha các bạn thì ờ, trước khi gửi mình cho các bạn xem nè khá là dơ luôn nha ý là ở mặt dưới thôi đó mặt trên nó còn dơ hơn nữa đó đây nó đã quá quá trời dơ rồi mình sẽ gửi cho bạn xem đây đây khá là dơ luôn nha quá quá trời bụi luôn chỉ có cách 10 ngàn thôi là nó đã dơ đến như vậy nếu như các bạn mà không kỹ mà không để ý chạy cứ để chạy hoài thì nó sẽ ờ, thiếu cái thiếu cái hơi đi vào động cơ nha nó sẽ bít lại thì nó rất dễ là trường hợp dễ bị tắt máy thì như các bạn cũng đã biết rồi đó thì nó giống như cái lỗ mũi của chúng ta vậy đó khi mà chúng ta mà bệnh số mũi khó số mũi này rất là khó chịu khó thở luôn còn cái lọc gió này nó giống như cái lỗ mũi chúng ta vậy đó khi nào mà nó bụi nó quá trời nghẹt thì nó cái hơi đi vào cho động cơ nó bị thiếu đi nó sẽ dắt dở và bị tắt máy thậm chí là có thể ảnh hưởng đến ờ, cái cục máy bên trong nữa nha ảnh hưởng đến cục máy bên trong luôn đây nó bích lại sau 10 000 thì nó sẽ nó bị ship là như vậy nè đây mình hí âm to các bạn xem nè quá trời dơ luôn thì ờ, cái lọc gió này tầm khoảng 80 mấy ngàn thôi thì chúng ta đừng có phí về cái, ờ, cái lọc gió làm gì chỉ có tám mấy ngàn thôi thì chúng ta mua về tự thai tại nhà cũng được khỏi cần ra thợ thì trước khi các bạn thai thì đây khi thai thì mình sẽ lau chùi sạch sẽ thảo bụi hết nha thì sẽ thảo bụi ra hết để ờ, gắn cái mới vào chúng ta nhớ lau chùi sạch sẽ nha nhất là ở chỗ cái mũi heo á xung quanh cái mũi heo rất là dơ luôn mình sẽ lau chùi sạch sẽ và tiến hành ờ, thay cái mới vào nha rất là dơ luôn đây mình sẽ lau chùi ở chỗ mũi heo nè bụi bẩn xung quanh cái mũi heo đó thì mình sẽ lau chùi sạch sẽ thì để cho cái cái hơ nó đi vào sẽ sạch sẽ hơn nha khá là dơ luôn nha các bạn thì sắp tới đây mình sẽ ra nhiều cái video hay hơn và ý nghĩa hơn thì các bạn nhớ đăng ký like subscribe ủng hộ kênh mình nha thì mình sẽ cố gắng thật là nhiều để phục vụ cho các bạn nha các bạn đừng quên đăng ký like subscribe kênh mình nha các bạn thì ờ, bây giờ mình sẽ lau chùi thật sạch sẽ và gắn cái hộp gió mới vào nha thì không chỉ ngoài cái đắp vỏ thì ờ, chúng ta sẽ lấy một miếng cái vải sạch lau chùi gần cái, ờ, cái lưới lượt ở dưới ờ, đi vào cái động cơ đó sẽ la thật sạch hơn nha các bạn để không còn bụi bẩn bám xung quanh cái lọc gió nữa thì nó sẽ giúp cho động cơ im hơn mượt hơn nhanh mượt mạ hơn thì chúng ta vệ sinh kỹ như vậy thì cái hơi gió đi vào sẽ sạch sẽ hơn nha thì đối với những bạn đi đường phố thì nó cũng ờ, ok còn những bạn đi đường trường hoặc đường bụi thì chúng ta thường xuyên nên thay nha tầm khoảng 7 ngàn là thay là vừa đi đường bụi thì cái bụi nó đi vào cái ờ, ở bên hông xe đi vào động cơ nó sẽ dơ nhiều hơn nha thì dẫn đến là chúng ta phải thay sớm đây thì đây là cái lọc gió cũ và cái lọc gió mới nha các bạn nhìn vào nhìn là khác biệt liền ở mặt trước nè đây phần trước rất là dơn nhìn cái cũ cái mới nhìn nó khác xa nha các bạn đây thì trước khi gắn vào gắn vào thì chúng ta sẽ à, xem hướng rồi gắn vào đâu là mặt trên đâu là mặt dưới nha còn hơi dơ mình sẽ lau lại một miếng và bây giờ mình sẽ gắn vào gắn cho đúng chiều nha các bạn đây thì cái lọc gió này à, là của V1 thì cái V1 V2 thì đều gắn y chang như nhau nha các bạn như khuôn luôn nó chỉ khác nhau về cái à, dàn áo và à, dàn đèn và cái ở phiên bản V2 này có một cái tiếng nhỏ và cái động cơ nha thì sau khi cái lọc gió chụp ở ngoài nó sạch sẽ thì chúng ta bắt đầu gắn vào gắn ốc vào là xong thì mình sẽ tương nhanh hơn chút để cho các bạn ờ, đỡ mất thời gian nha đây thì khi chúng ta vặn ốc á, thì chúng ta ờ, vặn ờ, bốn con nó đều trước nha vừa hả dặn khi mà nó đều hết bốn góc thì chúng ta sẽ bắt đầu là vặn cứng lại từng con và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại từng con nha thì sau khi kiểm tra lại xong thì sẽ bắt đầu tiến hành nổ máy